Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn à, Hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực nhà chị Lai Chị Lai thì thuộc à, thôn Ngọn Lành, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Nếu quý vị nào đã quan tâm và theo dõi lâu dài thì à, Giang đã có một hai cái video ghi hình về nhà chị Lai đã gửi món quà của à, chị giấu tên ở bên Na và cô Lan ở trong Đà Lạt à, Hôm nay thì Giang lên đây để tiếp tục gửi cái món quà của cô Thảo đã gửi cho gia đình thì hai cái kiện à, hàng này thì à, có lẽ là quần áo chân màn dành cho các cháu à, hiện tại thì à, giang lên đây rồi nhưng mà chị lai lại đi vắng không có ai ở nhà mọi người ạ à, có lẽ là phải đợi một chút nữa chị lai mới về ở à, trong quá trình à, giang đợi chị lai về thì à, giang cũng xin à, chia sẻ với à, quý vị khán giả và tất cả mọi người nào mà chưa biết về hoàn cảnh chị lai à, thì à, hôm nay thì à, chị Lai thì à, sinh được bốn à, người con một cháu cả thì bị bại liệt toàn thân sau khi mà lên 2 tuổi thì cháu mới bị và một cháu thì là cái thần kinh nó không được minh mẫn lắm và còn hà hai cháu nữa chồng chị thì đã bỏ đi biển biệt không về rất là lâu rồi 6 7 năm đấy chị nói như vậy mà cũng không liên lạc được hiện tại một mình chị là phải nuôi bốn đứa con một cháu thì à, bị liệt từ nhỏ một cháu thì à, cái đầu óc nó không được minh mẫn Đấy, như những người khác có lẽ là đợi một chút nữa thì chị Lai về thì Giang sẽ gửi món quà của cô Thảo cho gia đình nhà lấy cả bú váy ờ, bên kia cũng không thấy ờ, giá à. tổ đi bên kia mà à đây à anh ờ, nghĩa là cả bố mẹ là cũng ở trong bên kia à. hay là đi đi đi làm nương cái gì hả đúng không? đi không đi bên kia là đi bên này đúng không à đây à là ừ. chị bên, kia là bên này không thấy à. sẵn nhưng đi bên này là anh em nhà nhà chị Lai ở bên dưới này chị Lai hay là à? đi đấy vâng đi làm nương đi à đi làm nương bên kia à, bên trung này à dạ chắc là đi làm nương rồi dạ. vâng. cháu muốn gửi muốn ít quà cái cái um, quần áo ấy à, vâng cái quần áo vâng có quần áo mà người ta gửi cho cho gia đình chị đó ừ. nhưng mà đợi đến giờ này chắc tối rồi ấy, thì uh, có gì mà về bác bảo với chị đâu không nếu mà mình mình rảnh ấy nhà bác ở dưới này anh nhỉ ờ, nhà mình ở đây. Mình ở đây này. ở à, đây đúng không nhỉ à, cái cây à đây, đây cây này đúng không à. thì có gì uh, nếu mà tối chị Lai về ấy bác bác uh, vào bảo chị Lai là cháu gửi cho chị Lai là là một ký quần áo vâng rồi bác bác vào đây cháu dẫn vào nhà cháu mang vào nhà rồi mà. gì tôi thằng con gái của đây đấy quá à, con gái của chị đấy á à? à. phải không dạ vâng. Phải con gái của chị Lai đây không? Này là con gái chị Lai không nhỉ? Cái nào muốn chưa? À? Đâu? Đâu muốn lên là gì chưa? À? Hả? À, chú chào con nhá. Ờ. cái này à. con gái của chị Lê đây à con gái đây đúng không con nhớ chú không <laughs> chú vào đây chú vào này đi đi vào đây cái nào mà lại chị chú ờ, gửi quà cho mẹ con dạ, hết thế mẹ đâu là chị mình là tay ừ. là tay chị xong đúng là chị bao lâu chị u sư hấp bao chị u sư cái thấp bao mùng lùm bự mùng lùm bự mùng lùm bự nó kia là mà lừa như cái mà luôn á à. thế mẹ con đi đâu rồi ừ. mẹ con này nó mà lại đi đi à, mà tao mua là lá chúng bố chấm lì chúng bố chấm lì ha những giờ chấm lì ha thao ừ. tự đi ha ờ chả ờ, chơi mà đi du giờ ta nó thu lúa cây lúa à không biết à không biết nó đi xem bên sông du lọ đi bên bỏ lâu không biết à nó à? cũng bảo là không biết đi đi dêm bảng nò à đây à <laughs> ờ. đây là con con thứ um, thứ mấy của chị Lai nhỉ à, cái này con của chị Lai ấy à, vâng, con thứ mấy nhỉ con con năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu năm nay bao nhiêu tuổi Hả? không biết không biết bao nhiêu tuổi không không nói được tiếng kinh à, à. à Đặt bao nó bảo không biết. Không biết tiếng Kinh. Ờ. Nhưng mà thế tối mẹ có về không? Hỏi hỏi cháu. Không, là không biết, tối không về là mai mới về. Ồ, mai mới về à? Ồ, thế là tối nay thì mỗi mình cháu ở nhà bác, bác hỏi cháu cho nào. Mỗi mình con ở nhà. Thế tối ngủ đâu? Tôi là nhớ chị ra. Lo hát gì ha? Ừ, Cảm bu bu vậy. Ừ. À đấy à. à. Thế là ngủ. Đây nhà đây, ừ. nhà này bu váy. À đấy. Ừ. Thế là tối này ngủ đây. Rồi ông bà đâu hết rồi cũng không thấy. Ông bà con đâu đi đâu hết rồi, ông bà đều cũng đi làm à? Hay như nào? Đi làm, đi làm tối về. Ờ. Ờ. Ừ. Lo tụi mình đã lâu vậy. Ừ, ở tụi mình đã lâu ôm lên cho nó đã là. Ôm lên. Ôm lên cũng không không không không, không ờ, ấy. Tần đó tụi mày lửa. Rồi đi xuống dưới dụng nó tối về. Ừ, ừ xuống tối về là ông bà. Còn mẹ là ngày mai mới về đúng không? Ừ. nên mai bây giờ lúc nào về thì quý <laughs> à, ờ, đi bác bác bảo cháu ờ, đi lấy cái kẹo mà cháu mà dẫn cháu vào trong nhà để cháu gửi hai, hai cái túi quà ấy để trong vào vâng vâng để trong nhà này rồi mà ừ. đi đi vào với chú đi đi con đi vào với chú lấy mua cục đùa sao đâu mình nữa xong về bảo với mẹ nhá bác bảo với cháu là về bảo với mẹ là à, có chú gửi nữa nhá hãy cầm cái gói kẹo này vào chú mua cho các cháu đây này đây cởi cười cười gói kẹo này vào này Cháu này Cháu này cũng không được uh, minh mẫn này Như Không được ấy lắm Bác vào trong này bác bảo với cháu được không? Đi đi vào trong nhà bác cầm của cháu vào bác bác bảo bảo Mình lúc chế mình chỉ nhau cha mình chỉ nhau là nhau Chúng mua cho các con Hả? Mình chỉ ừ, nhau Lấy mua thằng rồi đi đi vào trong nhà chú chỉ cho Cháu này cũng kiểu thần kinh ờ, nó không được ờ, minh mẫn dạ. <laughs> học không vào rồi là nói thôi ấy may quá gặp bác ờ, dạ. đi chăn trâu về bên cạnh về vào đây bác này bác bảo cháu này Đấy. Dạ. bảo với cháu bằng tiếng mông mình đây là có cô người ta gửi cho mình ấy à. gia đình nhà nhà cháu lai này này là ờ, hai hai cái bịch ờ, này con cháu nghĩ là trong này là sẽ là chăn màn trong ờ, mà quần áo ừ, dành cho gia đình đấy vâng. thì bác bảo với cháu là về bảo với mẹ nhá đây chú mang đồ của các cô gửi về cho gia đình mình ấy nha chăn cả chăn cả màn à, chăn màn quần áo của các con như này này hình như cái áo của con này này đấy ở trong này trong hai cái túi này lấy mua tàng mua khâu đùa của pu mình rồi cái nào lừa hay cái nào lý lục hay cái nào ừ. ừ, tay giờ à, vua đi luôn ừ. lâu ừ, nhớ nhá nhớ bác nói nhá sau là về dặn mẹ nhá dạ. ờ, dặn mẹ sau là mở ra sau là tìm cái gì mình mặc này chăn này quần áo màn này đầy đủ hết ở trong này dạ, chú mang lên nhưng mà không gặp mẹ con ở nhà ấy đấy trong túi kẹo này là chú mua cho mấy đứa bốn đứa nhá chia nhau nhá đợi các anh về họ bác hỏi là cái cái cái cái, anh trai mà bị liệt đi đâu rồi à? cái người mà bị liệt đấy cái anh trai của của của à, cháu này này anh trai mà bị liệt đấy không đi lại được ấy cũng không thấy ở nhà thấy không biết là đi đi đâu bác có hỏi hỏi thì anh trai cháu em là đi cái đâu trong mà này đấy á không không cái cháu mà bị liệt mà không đi được ấy Ê, cái giờ là thì trong nhà nhà bố vậy đó à đây ở à? trong đấy à? anh trai trong đấy à ừ. ồ oh. à tôi y như thọ tại cô vậy Nói, ở trong nhà à ông trong nhà ông ông bà vậy à anh trai mà bị liệt rồi rồi ở đấy chú về nhá thế có con ờ, ở nhà nhá cầm cái kẹo này chia cho anh nhá ờ, chia cho anh lấy mà ờ. thằng bùm mười hai à, của thằng nhớ nhớ nhá ừ, con nhớ về bảo mẹ nhá bảo mẹ là chú gửi quà cho gia đình nhá à, à là con cháu này về thôi cảm ơn bác nhá may quá còn có gặp bác ở đây còn hướng dẫn vào nói chuyện cháu này cũng không không được uh, minh mẫn lắm nhỉ cái cháu này cháu thứ hai này đúng không con chị lai cháu thứ hai chị lai bảo là hỏi là đi uh, việc lúc mình hỏi cháu bác có hỏi là mẹ đi việc mai mới về cơ nên là giang cũng uh, bàn giao lại cái quà uh, của cô thảo cho cháu để để cháu sau này về uh, nói với mẹ À, với gia đình thì à, cũng là muộn tối rồi thì à, Giang cũng xin phép à, quý vị và tất cả các bạn là mình cũng phải về à, xin hẹn à, quý vị và tất cả các bạn là ở những video sau à, Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn là ở những video tiếp theo nhé à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị